Ờ, đang uh, ờ, xin chào bạn sau đây đang uh, ờ, xin giới thiệu các bạn là tay quay dùng cho size 4000 đến 8000 đây, đây tay quay đang nó đang bị tay quay này thì không phải gì nó vặn chặt nhiều quá nó bị trượt gen trượt gen ốc đấy. máy này máy đề bao các bạn máy đề bao 8000 các bạn nhìn RS8000 Hải đang à, đang dùng cái máy này thôi máy à, này, này, tay quay này à, kim loại các bạn nhé full kim loại luôn tay quay rất đẹp hiện này đang đang phân phối hai màu này màu đỏ và màu vàng các bạn nhìn review qua sản phẩm của bạn chất liệu tay quay kim loại hết các bạn nhé ừ. đang à, review à, màu đỏ các bạn Đấy. hình dáng bên ngoài Đấy, chất lượng thì ok Đấy. chất liệu kim loại núm à, rất thích hợp bạn cầm đang sẽ tháo và lắp vào máy 8000 này các bạn lục giác các bạn nhé Đấy, bạn nhìn cạnh của nó này lục giác này. Đấy, cạnh từ 4.000 à, đến 8.000 à, đều vừa hết các bạn à, tháo ốc ra để lắp vào máy đây bạn vừa luôn Đấy. máy tay quay gồm có long đen và ốc Đấy, đủ hết các bạn nhé về các bạn à, lắp vào và dùng luôn thôi đặc biệt tay quay này à, các bạn không cần vặn ốc này các bạn gặp tay quay thì bạn chỉ cần à, Đấy, bạn vừa Đấy, quay được luôn ok luôn Đấy, rất chắc nếu bạn muốn gặp tay quay này Đấy, thiết kế rất thích hợp cho bạn đấy, bạn gập lại đẩy vát này các bạn được luôn đấy, gập tay vào các bạn đã gập được tay quay rồi đấy. gập ra giật luôn bạn ấn luôn xuống ấn xuống ngay gập được tay quay luôn đấy. thiết kế rất ok kim loại chắc chắn Đấy, đang ờ, sẽ cân cho các bạn cái trọng lượng trọng lượng của tay quay nhá thì nó là kim loại nên chắc cũng hơi đầm tay tí đấy xem nó còn bao nhiêu gam cân đang bị à, nhảy tị, đang dây à, chỉnh lại một chút bạn à, chờ đợi chút 23 gram các bạn khá nhẹ 23 gram là nhẹ rồi ok hợp lý đo rồi à, trọng lượng 23 gram khả năng à, sẽ đo cái đường kính của cái tay quay này các bạn cụ thể các bạn à, về các bạn đường kính từ cạnh rác bên nọ sang bên này sang bên này Đấy. để các bạn biết cụ thể hơn 4,5 chuẩn hơn đây là đang gặp lại vì vừa rồi bắt nét các bạn 4,5 các bạn đây đường kính của nó 4,5 chắc dòng à, tất cả dòng từ 4.000 đến 6.000 này đều vừa hết vì thiết kế của nó chung cho dòng máy tất cả dòng máy các bạn nhìn là đấy, cái núm tay quay này. Đấy, thiết kế rất đẹp tiện Đấy, bằng uh, à, shop mode vừa rồi hải đăng uh, fishing đã, đã giới thiệu các bạn uh, tay quay cho máy câu cá dòng này dòng à, cao cấp kim loại phun kim loại hết các bạn nhé hải đăng fishing xin chào và hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của hải đăng fishing